Hello, chào mừng anh em đã đến với cả bóng đá nhá. À, ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu ở hai cái giải khác nhau. À, giải Serie A đó là Napoli và Udinese, ở uh, Bundesliga đó là Werder Bremen và RB Leipzig. Thì cả hai trận đấu này thì anh em chúng ta đều bú cả nhá. À, ở giải Đức thì mình có cho anh em đó là đi RB Leipzig chấp uh, Werder Bremen 0.5 cũng như là Napoli Napoli chấp Udinese 0.5 thì anh em chúng ta bú được hai cái mã kèo này và hai trận đấu nữa đó là trận đấu ở ngoại hạng Anh uh, Liverpool và Southampton cũng như là Tottenham và Leeds United thì mình có cho anh em đó là đi uh, Tottenham chấp 0.75 cũng như là cái tài 2.75 thì anh em chúng ta cũng đã bú full cái trận đấu tới Tottenham rồi và tuy nhiên thì chúng ta lại uh, mất hai kèo đó kèo xỉu cũng như là cái kèo tài thẻ ở trận Liverpool thì uh, ở ngoại hạng Anh thì chúng ta hòa kèo tuy nhiên ở các cái giải đấu khác thì anh em chúng ta đều chiến thắng với những cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em đúng không đây ngày hôm qua ở những cái trận đấu ở ngoại hạng Anh uh, trận đấu với Man City thì anh em chúng ta gãy hai kèo khá là đen à, tuy nhiên thì uh, mình có cho anh em đó là đi ba cái mã của Manchester City Tuy nhiên thì sau đó chúng ta cũng đã gỡ được một mã rồi khi mà ở hiệp 1 thì mình cũng cho anh em đi cái tài hiệp 1 thì anh em chúng ta cũng đã gỡ được uh, chỉ uh, mất hai mã Man City thôi còn ở Đức thì anh em chúng ta khá là rực rỡ rồi rất là rực rỡ chứ không phải khá nữa đâu uh, Leverkusen thì anh em chúng ta bú full hai cái mã kèo đúng không hiệp 1 cũng như là cả trận này rồi tiếp đến đó là uh, Wolfsburg được chấp 0.5 anh em chúng ta cũng bú luôn ở ờ, OB Leipzig thì bú cả hiệp 1 cũng như là hiệp 2 đấy cả hiệp 1 cũng như là cả trận sau đó là ở ngoại hạng Anh ở ngoại hạng Anh thì trận đấu giữa Bournemouth thì anh em chúng ta bú full đúng không trận đấu ở Bournemouth anh em bú full khi mà mình cho anh em đó là Bournemouth đồng banh cũng như là tài 2.25 và trận đấu giữa Liverpool thì anh em chúng ta mất cái mã kèo xỉu 3.5 ờ, trận đấu Crystal Palace cũng vậy chúng ta cũng mất ở cái trận đấu Crypto Palace tuy nhiên thì sau đó mình chúng ta cũng đã gỡ lại được uh, những trận đấu như là ở Leicester City được chấp 0.5 trận đấu giữa Tottenham thì mình có cho anh em đó là đi Tottenham chấp 1 cũng như là cái xỉu 2.75 chứ không phải là cái tài 2.75 tuy nhiên thì trận đấu này thì anh em chúng ta cũng mất một kèo thôi và sau đó là trận đấu giữa Liverpool và Southampton thì mình có xả kèo cho anh em đó là cái xỉu 5.5 thì anh em chúng ta cũng đã gỡ đây được trận đấu liên full hòa kèo rồi đúng không đấy rất là rất là rực rỡ rồi ngày hôm qua ở trận Chelsea chúng ta hòa kèo khi mà đi Chelsea hiệp 1 cũng như là đi gì cả trận thì anh em chúng ta hòa kèo trận đấu này đúng không đấy thì một lần nữa chúc mừng tất cả anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được rất nhiều những cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em và mình cũng nói với anh em rồi đó là ngoại hạng Anh là một giải đấu hấp dẫn nhất cũng như là chứa được rất nhiều những cầu thủ đi dự World Cup vì vậy anh em chúng ta cũng phải dò xét một chút à, hiện tại thì World Cup còn một tuần nữa thôi thì diễn ra rồi vì vậy nên là không biết rằng là các cầu thủ có thi đấu được hết 100% phong độ cũng như là 100% thể lực hay không hay là để đá chỉ để giữ chân và phục vụ cho đội tuyển quốc gia đó mới là cái vấn đề mà anh em chúng ta cần nghiên cứu trong những thời gian tiếp theo cũng như là những trận đấu tiếp theo đây quay trở lại với ờ, vấn đề chính ngày hôm nay trận đấu giữa Paris Saint-Germain và OCR Paris Saint-Germain hiện tại kèo chấp đang là 2.5 đội chủ nhà chấp đội khách 2.5 cũng như là cái tài cả trận đang là ở mức 3.75 đến 4 hòa một mức kèo mình nghĩ rằng là thực sự mà nói thì đối với Paris Saint-Germain ấy họ đang giữ khá là nhiều những trụ cột của các đội tuyển quốc gia điển hình là bộ ba tấn công của họ đó là Mbappe, Neymar cũng như là Lionel Messi đều là trụ cột của đội tuyển quốc gia Pháp, Brazil cũng như là Argentina. Đây cũng sẽ là những cái vấn đề mà anh em chúng ta cần nghiên cứu này. Đấy, bây giờ mà anh em chúng ta đi đầu trận thì khá là khó à, tuy nhiên thì tất nhiên là vẫn còn có những cái kèo hiệp một nữa cũng như có có những cái kèo hiệp một trận đấu này thật sự mà nói thì mình nghĩ rằng với cái tài 4 hòa thì anh em chúng ta nên đi xỉu là hợp lý nhất đúng không nên đi xỉu là hợp lý nhất Paris Saint-Germain luôn đá ở hiệp 1 nó giống như là Bayern ở ờ, Bundesliga ấy vì vậy nên là mình nghĩ rằng là anh em chúng ta sẽ đi ở hiệp 1 là hợp lý hơn so với việc là đi cả trận trong trận đấu này à, tuy nhiên thì hiện tại kèo một chưa có hiện tại kèo uh, góc đang là 9.5 và mình nghĩ rằng cái kèo sáng nhất trong trận đấu này chỉ có mỗi kèo xỉu thôi cái kèo xỉu kèo xỉu đang là bốn hòa đấy kèo xỉu cũng là bốn hòa có thể rằng là anh em chúng ta sẽ đi với kèo hiệp 1 cũng khá là hợp lý kèo một hiện tại Paris Saint Germain mình nghĩ rằng là ở mức chỉ là 1.5 1.5 thôi đấy 1.5 à, xin anh em HT ghi hiệp 1 đi cho nó dễ nhìn đúng không đấy, đây sẽ là hai cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em để anh em đi từ đầu trận còn tất nhiên rồi với cái việc của mình ấy khi mà mình chơi bóng thì khi nào trận đấu bắt đầu cũng như là bóng lăn thì mình mới bắt đầu nghiên cứu cũng như là xem xét về kèo để xem rằng là đi đội nào sẽ là hợp lý hơn cũng như là đi cái mã kèo nào mới là hợp lý có những nhiều trận đấu cũng như là có những tuần là phải đến hết hiệp một mình mới đi kèo đấy chứ không phải là cứ cho kèo đầu trận để làm gì cả cũng chả được cái gì cả anh em ạ đầu trận anh em cứ bảo là muốn kèo đầu trận kèo anh phải cho hết tất cả các kèo nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà anh em không bao giờ nghĩ đến đó là chúng ta đầu tư anh em chúng ta đầu tư bóng đá kiếm tiền chứ không phải chúng ta đưa tiền đi chơi bóng đá anh em nhá còn nếu như thật sự mà anh em bảo là ở ờ, uh, trận này uh,